À, xin chào các bạn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để uh, xử lý cái dây xem này khi mà nó bị uh, dò dỉ cái này thì sau một thời gian nhà các bạn sử dụng này thì cái uh, lõi cao dây lõi cao su bên trong nó sẽ bị nứt hoặc là bị uh, bị rách thì dẫn đến là cái khi mà các bạn mở nước như này đấy thì đây, đây các bạn nhìn này quay sát vào đi đây cái này nó sẽ bị dỉ nước như này đấy thì uh, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để thay cái lõi này nhé thay này chi phí rất là rẻ thôi và các bạn có thể tự làm tại nhà mà không cần phải mua toàn bộ cái đoạn dây sen như này Đây. bây giờ mình sẽ ờ, tháo ra nhé thì các bạn sẽ vặn cái này ra vặn cái phần này ra Đây, thì các bạn có thể dùng uh, ờ, mỏ lết hoặc là uh, các bạn vặn tay được bởi vì cái này nó cũng rất là nhẹ thôi đây các bạn sẽ dùng cái mỏ lết vặn ở đây bạn này đây nhé ở đây ờ, thì nó sẽ có một cái ờ, rong cao su này các bạn nhớ giữ lại cái đầu rong cao su này, này. và một cái ờ, rong cao su ở đây nữa đây cái đầu này thì các bạn vặn ra bạn vặn mạnh một cái là nó sẽ ra nhé đây ở đầu này nó cũng sẽ có một cái rong cao su như này Đấy, các bạn giữ lại cái doang này nhé giữ lại hai cái doang cao su này và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn um, cho các bạn cái cách thay thì để thay cái này thì đầu tiên thì các bạn uh, mua mua cái uh, dây uh, dây tio mềm như này và cái uh, tio của nó thì các bạn uh, ra ngoài cửa hàng vật tư điện nước ấy là họ có bán cái tio này tiêu này rất là rẻ thôi có khoảng tầm 3 đến 4 nghìn một cái mét mét dây này thôi và các bạn nhớ này các bạn ờ, nhìn ở đây nó sẽ có cái ký hiệu là 06 này phi phi 6 này tức là tiêu ờ, kích thước phi của nó là 6 đấy. bạn lựa chọn cái loại dây này nhé sau đấy là các bạn bắt đầu tiến hành tháo cái này ra tháo cái này thì các bạn có thể uh, uh, một là các bạn có thể dùng cái tô vít hai cạnh các bạn cậy cái này ra hoặc hai là các bạn sẽ cho vào đây các bạn à, ngoáy này đấy ngoáy dần dần thì nó sẽ ra đấy, đấy nó ra rồi nhé các bạn lạnh nó ra này đấy đây tương tự cái đầu bên đây thì cũng thế đầu bên đây các bạn sẽ tháo ra nhé Đấy. các bạn chỉ cần ngoáy hai ba vòng là nó sẽ ra như này đây là nó có một cái đầu đồng này để uh, giữ cái rong cao su này dây cao su này Đấy, bạn tháo hai đầu này ra cái này lâu ngày nó nó bị uh, chặt ở đây bạn cũng có thể cắt đi nhé ờ, để mình thay được cái dây kia cắt nó đi mình sẽ rút cái dây này ra đây đây thì cái dây này do lâu ngày thì nó sẽ bị ờ, mình dùng cả nước nóng ấy thì nó sẽ bị ải cái dây ra đây nó bị hiện tượng rách như này các bạn nhìn nó rách một lỗ to như này đấy. Đấy, ở đây có một vết uh, nứt nữa Đấy. sau đấy là các bạn sẽ lấy cái đoạn dây mới này các bạn đo đo chiều dài cho nó bằng cái dây này vừa nãy mình cắt mất một đoạn này các bạn uh, ướm cho nó vừa nhé đấy. sau đấy mình sẽ cắt Đó. cắt xong bạn lại luồn trả lại cái vào cái ờ, dây xoắn này các bạn ấn trả lại cái ờ, đầu đồng này cái này nếu mà cái dây ờ, tiêu của các bạn nó cứng quá ấy, thì các bạn có thể hơ qua lửa nhé thì nó sẽ mềm ra mềm ra các bạn sẽ dễ ấn vào hơn đây các bạn chỉ cần ấn đến ờ, một nửa thôi nhé ấn như một nửa cái đầu đồng này thôi không có bắt ấn trả lại vào cái này rồi, rồi. tương tự đầu bên này cũng thế các bạn uh, ấn lại cái đầu đồng này tính trả lại cái này Đó. sau đó các bạn lắp lại nhé lắp lại lắp lại cái vòi trước này để lại cái răng, lắp lại cái răng cho nó và lại cái đầu sen này bạn lắp lại cái sen này nhé à, cái, cái cái dòng này nhé Đó. xong bây giờ các bạn lắp trả vào vị trí cũ Đó. bây giờ mình thử nhé đấy các bạn thấy chưa thì ờ, sau khi thay xong thì nó sẽ không còn hiện tượng dò dí nữa rất là nhanh thôi chỉ khoảng tầm 5 phút là các bạn đã có thể tự mình thay được tại nhà rồi và cái dây dây dây cao su dây uh, ờ, tiêu mềm kia thì nó rất là rẻ nó chỉ có khoảng tầm 3 đến 4 nghìn một mét thôi đây cái này của các bạn nó chỉ uh, độ khoảng tầm uh, hơn một mét một chút mét rưỡi là các bạn chỉ mất khoảng tầm độ 10 nghìn chưa đến 10 nghìn là các bạn đã thay xong được cái cái cái thay lại được cái dây sen của các bạn rồi Nếu... tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhé và không phải đi mua lại cái dây sen mới như này Đấy, thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý cái dây sen này bị dò dỉ xong thì, uh, ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại